Kính chào quý khách hàng Để giúp quý khách hàng thực hiện kiểm tra bảo hành điện tử sau khi sử dụng sản phẩm của Expel Việt Nam cũng như đảm bảo quý khách hàng được sử dụng các sản phẩm Expel chính hãng Quý khách vui lòng thực hiện theo các bước sau đây Bước 1 Quý khách vui lòng truy cập website theo đường dẫn www.expelvietnam.vn Bước 2, quý khách vui lòng chọn check bảo hành ở góc cuối màn hình giao diện sẽ chuyển sang giao diện kiểm tra bảo hành. Bước 3. Quý khách vui lòng nhập số khung xe như mẫu ở phía dưới, sau đó chọn Check ngay. Bước 4. Giao diện sẽ hiển thị kết quả tra cứu theo thông tin quý khách đã nhập bao gồm chứng thực sản phẩm chính hãng của Expel, loại xe, số khung xe, thời gian bảo hành, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và thời gian bảo hành còn lại là bao nhiêu ngày. Trên đây là toàn bộ các bước kiểm tra bảo hành điện tử sau khi sử dụng sản phẩm của Expel Việt Nam. Công cụ này đảm bảo giúp quý khách hàng có thể kiểm tra thông tin bảo hành sản phẩm Expel ở bất kỳ đâu, chỉ cần có thiết bị kết nối mạng. Cần hỗ trợ thêm thông tin, quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 0935705588. Cảm ơn quý khách đã lắng nghe và theo dõi.